test một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật thì bếp là Rinnai thì bếp nó có model là KGD800SL đây là cái nội thất ở bên trong của bếp đây thì tiếp theo là tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn có thể xem cái ngoại thất bên ngoài của bếp cũng như là tôi sẽ test tất cả tính năng của bếp cho các bạn được xem đây là cái ngoại thất ở bên ngoài của bếp đây thì ở phía dưới bếp á, nhân viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để che chắn lại để phòng chống đi trường hợp là chuột nó sẽ vào bên trong thì nó sẽ cắn phá dây điện của chúng ta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 thì tiếp theo á, tôi sẽ vặn nhỏ cả ba bếp lại để mà có thể dễ thổi để thao tác tính năng là khóa ga khi tắt lửa cho các bạn xem thì sau khoảng từ 5 cho đến 7 giây á, khi mà ngọn lửa tắt á, thì que cảm biến của bếp nó sẽ nhận được tín hiệu thì bếp nó sẽ tự động khóa ra lại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 thì tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt này để mà thay thế cho hai đáy nồi đây ở điều kiện bình thường á, thì que cảm biến này nó sẽ chịu cái nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp nó sẽ tự động khóa ra lại thì cái nhiệt độ yêu cầu bên dưới đáy nồi chúng ta á, là nó phải đạt cái mức là trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ra thì nếu như các bạn muốn thử sử dụng tính năng này tại nhà các bạn á, thì các bạn lưu ý á, là các bạn chỉ nên sử dụng những loại nồi mà nó có cái đáy dày thôi các bạn không có nên sử dụng những loại nồi đáy mỏng vì những cái loại nồi đáy mỏng á, nó rất là dễ tản nhiệt và khi mà có gió thổi ngang qua thì nó sẽ làm nguội đáy nồi đi thì cái nhiệt độ chỉ có thể dao động ở cái mức từ 200 cho đến 250 thôi thì bếp sẽ không thể nào mà khóa ra là được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 các bạn có thể quan sát cái đèn hiển thị ở chế độ cắm sạc đây khi các bạn thấy đèn hiển thị màu xanh ở đây thì có nghĩa là pin đã đầy rồi thì lúc đó các bạn nên rút sạc ra đây bếp bên tay trái của tôi đã tự động khóa ra sau tính năng nước cạn nồi đây. còn để mà có thể nhận biết á, khi nào pin yếu á, thì các bạn có thể quan sát vào cái đèn hiển thị trên bếp đây khi các bạn đang sử dụng mà thấy đèn hiển thị này chớp ánh sáng đỏ thì cũng có nghĩa là pin đã yếu rồi thì lúc đó các bạn cũng nên cắm sạc vào đây cả hai bếp đều đã khóa ra công tắc vẫn mở đây thì còn một cách để các bạn có thể nhận biết khi nào pin yếu đó, đó là các bạn có thể chú ý đến nghe vào cái gì đánh lửa của bếp đây khi mà các bạn nghe tiếng gì đánh lửa mà nó chậm và nhỏ dần dần lại á thì cũng có nghĩa là pin đã yếu rồi lúc đó các bạn cũng nên cắm sạc vào